tôi cho vào cạnh được không? Giỏi thế nhỉ, mình giỏi thế Được không sao, chút mình ăn xong mình thay nhé chút ăn xong bà đi rửa, rửa, rửa kim tim cho con xong